Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Ngũ Phúc Việt Nam được thành lập từ ngày 31 tháng 8 năm 2020, xây dựng trên diện tích 12.000m2, nằm trong cụm công nghiệp xã Cao An, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Với hai nhà xưởng sản xuất, hai xưởng kho, một nhà văn phòng, đi cùng với đó là hệ thống 150 trang thiết bị, máy móc hiện đại, tân tiến. Hiện tại, công ty đang có 150 người bao gồm 25 nhân sự cấp cao, khối văn phòng 12 người, kỹ thuật 7 người, tổ trưởng 6 người và 125 công nhân viên tay nghề cao. Với sản phẩm chủ lực là khung máy phát điện, khung máy rửa, bình chứa nhiên liệu, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Ngũ Phúc Việt Nam cam kết đưa những sản phẩm chất lượng sản xuất tại Việt Nam mang tiêu chuẩn quốc tế tới người tiêu dùng. Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Ngũ Phúc Việt Nam còn là đối tác chiến lược nhà cung ứng sản phẩm cho công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Ruka được sản xuất từ cuối tháng 1 năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Ngũ Phúc Việt Nam đưa ra thị trường sản phẩm bình chứa nhiên liệu. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tân tiến, đảm bảo quy chuẩn quốc tế. Bình chứa nhiên liệu được hình thành từ những tấm nguyên vật liệu của bình xăng dưới bàn tay khéo léo tải hòa chuẩn xác của những người thợ lành nghề, cắt thành những tấm nhỏ bằng nhau có kích thước 330mm x 330mm với loại thép dày 0,8 làm nắp bình xăng trên và giữa và loại dày 1.0 với nắp bình xăng dưới. Sau khi được chia thành các tấm nhỏ quy chuẩn kích thước như nhau, các tấm nguyên liệu đã cắt được đưa lên máy ép tạo hình thành nắp bình xăng trên, giữa, dưới. Sau đó, những người thợ tiếp tục lấy nắp trên bình xăng, tiến hành đục nắp miệng, van khí và hàn miệng gen tạo hình miệng bình xăng. Nguyên vật liệu của sản phẩm phần lớn được nhập từ thị trường Việt Nam, nhưng nguyên liệu chính được nhập từ Costco Việt Nam, linh kiện phụ trợ nhập khẩu từ nước ngoài Nắp giữa bình xăng được khoan lỗ van xăng ra, hàn bản tai tăng cứng bu lông và tai tăng cứng van xăng ra. Nắp bình xăng dưới được cho vào ép tạo hình, hàn ghép nắp bình xăng trên và giữa với nhau, sau đó tiến hành hàn kết nối với bình xăng dưới. Sau khi hàn lắp ghép tạo thành sản phẩm, tiến hành hàn gấp mép trên và dưới và xếp lên giá đi xử lý hóa chất, sơn thành phẩm hoàn thiện và đóng gói nhập kho. Tất cả các công đoạn tạo nên bình chứa nhiên liệu đều được thực hiện tỉ mỉ chính xác theo một chu trình khoa học với nhiệm vụ chính là nơi chứa nhiên liệu để cho máy phát điện hoạt động bình thường, nên bình chứa nhiên liệu được làm chủ yếu bằng hợp kim rất bền, chịu được va đập mạnh. Đặc biệt là bình chứa nhiên liệu còn được phủ một lớp chống ăn mòn nên có thể sử dụng lâu dài và vô cùng bền bỉ. Hiện nay, mỗi tháng công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Ngũ Phúc Việt Nam sản xuất hơn 23.400 sản phẩm bình chứa nhiên liệu cung ứng cho công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Duca. Với sứ mệnh mang đến cho khách hàng những sản phẩm hoàn hảo nhất, cán bộ công nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Ngũ Phúc Việt Nam luôn không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề, trau dồi kiến thức. Dựa vào tiềm năng thế mạnh mà công ty có thể phát triển tới 400 nhân sự, cùng với đó trang bị những thiết bị hiện đại nhất để có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong tương lai. Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Ngũ Phúc Việt Nam, chất lượng tạo nên thương hiệu.